và tin dùng là bởi vận hành của nó rất là lành Đấy. ít hỏng vặt quý vị nhá điều đặc biệt của nó máy rất là khỏe chạy rất là bốc thân vỏ thì chúng ta thấy cũng còn rất là căng không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít nhiều đây đâu quý vị và sản xuất cuối năm 2004 thì đã lên đèn ống la răng à, mau rất là đẹp quý vị nhá và với cái sản phẩm này chúng ta mua về sử dụng luôn ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào khác Tên tư nhân chính chủ bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa Giá chỉ chỉnh hơn với em SH một chút thôi nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe thương hiệu Mỹ Và cam kết với khách hàng là máy đại chất nha quý vị nhá Và với cái dòng xe này thì là một trong những dòng xe nổi tiếng Được khẳng định rất nhiều năm ở Việt Nam rồi, được người Việt tin dùng rồi độ bền bỉ rồi thân vỏ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 và có kỹ như vậy thì cũng là để cho đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa Và khi sau khi xem xong video thì chúng ta có thể đánh giá được trên 90% chất lượng của chiếc xe này rồi quý vị Có như thế nào chúng tôi miêu tả đúng như vậy, đúng thực tế Không thêm bớt quý vị nhá Và bây giờ chúng tôi truyền tải đến cho quý khách là cái mặt cabo phía trước của cái xe Ford Laser này Cái mặt cabo của nó đây Chúng ta thấy còn rất mọng luôn Và khớp khít không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay là bị đâm đụng cái đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị đã được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng rồi quý vị nhá và cái mặt ga lăng phía trước này cũng là à, mặt ga lăng mới rồi lên form mới cái mặt ga lăng phía trước này được à, bọc một cái giải inox chạy đều sang hai bên và chính giữa của nó là cái biểu tượng Ford một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Mỹ quý vị và cái đèn pha phía trước bên lái này cũng vậy chúng ta thấy cũng còn khá đẹp quý vị nhá với những cái đèn này chúng ta về cọ rửa một chút thôi là cũng sáng trưng luôn chúng tôi rất nhiều xe và rất là bận cho nên cũng chưa xử lý được cái này quý vị và các bạn chúng ta chỉ mất mất một chút thời gian thôi xử lý cái này là đèn sáng luôn đấy là cam kết luôn đấy và cái ba đờ sốc đây quý vị cũng còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị à, đắp mặt tít nhiều đây quý vị nhá cái đèn à, gầm phía dưới này đây quý vị cũng còn khá trong đây tuy nhiên chính chủ và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn thân vỏ thì căng đét luôn đây tôi quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi rất là mỏng đấy và bây giờ là cái lốp phía trước đây chúng ta thấy rằng là cái lốp này rất là dày luôn với cái lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái khoang lốp của nó đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nha quý vị nhá và các cái keo phủ sần của nhà sản xuất vẫn còn dày địch luôn và đây là cái mặt la răng của nó lên năm 2004 thì la uh, cái mặt la răng này làm la răng mau ờ, xẻ rãnh quý vị nhá nhìn hiện đại hơn và đẹp hơn rất là nhiều luôn gương kính chỉnh điện túi khí rồi là hai vùng điều hòa quý vị nhá có cận cảnh để quý vị các bạn theo dõi đây cái khoang lốp phía sau đây nơi tôi đang chỉ tay đấy quý vị không có dấu hiệu gì của sự mọt mục cắt vá hay là đắp ma tít ở đây quý vị nhá đấy và keo phủ sàn vẫn còn dày luôn với cái lốp này cũng còn rất dày với lớp này chúng ta đi phải hai năm nữa mới đi được thải thay lốp và nó đến thương hiệu nó đến từ thương hiệu Michelin của Thái một thương hiệu ờ, lốp ô tô nổi tiếng luôn đi rất là êm và bền Và cái mặt la răng phía sau của bên lái đây quý vị cũng còn khá đẹp Không bị xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị Đèn hậu phía sau đây cũng còn rất là trong luôn Vẫn là đèn xịn theo xe quý vị nhá, rất đẹp Nước sơn khá là bóng Chúng ta mua về chúng ta không phải đầu tư thêm mất ba đờ sốc phía sau đây Không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay đắp ma tiết nhiều cái đèn hậu phía sau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 Và đây, cái gót khoang lốp đây Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục và cái khoang lốp của nó đây Chúng ta thấy không keo phủ sần của nhà sản xuất còn nguyên luôn Và cái mặt la răng của nó đây Không có dấu hiệu gì của sự xước xác quý vị nhá Và nó còn khá là sáng đấy, đấy. Tiếp đến là cái khoang lốp phía đây đây Bên trước đây Đằng trước đây Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và nó còn rất là sáng luôn Lốp này cũng còn tương đối dày quý vị nhá Và cái mặt la răng của nó đây không có dấu hiệu gì của sự sức xác hay bị nứt vỡ gì đâu Vâng, quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì tôi đã truyền tải đến cho quý khách cái hình dáng bên ngoài cũng như là cái nội ờ, cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này và được truyền tải đến cho quý khách cái mặt cabo phía trước, hai cái đèn pha phía trước, ba đợt sốc phía trước, cái mặt ga lăng, bốn khoang lốp, bốn quả lốp và bốn mặt la răng. Và bây giờ trước khi kết thúc à, trước khi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này thì một lần nữa tôi lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này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 và rất ít khi hỏng vặt máy cực bền luôn máy này với cái dòng máy của Mazda là trung động cơ không phải quảng cáo nhiều thì chúng ta đã biết nó đã đi rất nhiều năm ở Việt Nam rồi và được nhiều người Việt tin dùng rồi và bây giờ xin phép quý khách tôi đi vào nội thất bên trong nội thất bên trong của nó đây chúng ta nhìn thấy cái tablo của nó đây còn khá là sáng quý vị nhá tablo còn rất là sáng luôn nhựa còn tươi và đây đi ít đi nhiều thôi chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta biết luôn đấy các cái khóe vô lăng này chúng ta thấy không bị mòn mờ một chút nào nhá quý vị nhá cực đẹp luôn đây chúng ta nhìn vào vô lăng chúng ta biết luôn là đi ít hay đi nhiều chủ nhân rất là giữ gìn đây cái tắp đi này các cái tay cửa đây chúng ta thấy là không bị mờ không bị mòn một chút nào quý vị nhá đấy các cái phím bấm lên xuống kính đây nhựa nó còn sáng còn tươi vàng như mới luôn quý vị kể cả phần nhựa phía trên các cái tay cửa vẫn còn sáng trưng luôn quý vị đấy hàng ghế thứ nhất đã được may màu kem và cũng được may rất là cầu kỳ không bị rách vá một chút nào đâu quý vị các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đâu kể cả các cái bậc lên xuống này đây keo chỉ đây quý vị không mất một phân cam kết với quý khách hàng là không mất một phân đây đấy kể cả phần gót phía dưới này đây nơi hay tiếp xúc với nước này, chúng ta thấy nó cũng không bị mọt mục một chút nào nhá quý vị nhá tiện đây tôi quay cả gầm luôn quý vị đây chúng ta thấy gầm sàn trưng chưa vẫn còn xanh lét nhá tôn sắt xi vẫn còn xanh lét luôn hộp bu lê bu nước cực đẹp luôn quý vị nhá đấy chúng thấy sáng đẹp chưa đấy là giới thiệu thật kỹ cho khách hàng rồi đấy và bây giờ đến cái cánh sau bên phụ đây cái hàng ghế thứ hai đây may màu kem rất là hợp với cái màu nội thất bên trong và cũng khá là cầu kỳ không bị rách vá gì đâu quý vị điều hòa hai vùng quý vị nhá trần của nó đây đấy chúng ta thấy cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá cái tắp đi cửa sau bên phụ đây quý vị đây chúng ta nhìn các cái tay cửa đây ấy còn sần rất là sâu luôn như mới luôn quý vị keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị kể cả cái phần gót phía dưới này đây đấy, chúng ta thấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn xem xong thì chúng ta có thể đánh giá được trên 90% cái chất lượng của chiếc xe này và có thể gọi ngay cho tôi theo số điện thoại là 0975 686 232 để sở hữu chiếc xe này rồi đây là cái tab bi cửa đây chúng ta thấy các cái phím lên xuống kính đây gương gập điện nhá quý vị nhá gương gập điện rồi bốn kính điện gương điện gập điện Đấy, tab đi cửa đây các cái tay cửa đây chúng ta thấy còn sần nguyên keo chỉ đây không bị mất một phân nào đâu Đấy, chúng ta thấy là như vậy kể cả các bậc lên xuống đây nó cũng còn rất là sáng các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá chưa một lần động chạm cờ lên mà lết hai vùng điều hòa quý vị nhá Đấy, cho nên là cái hàng ghế phía sau này mát rất là nhanh luôn cái tắp đi cửa sau bên lái đây quý vị các cái tay cửa đây này các cái tay cửa đây chúng ta thấy nhựa của nó còn sần còn sáng như thế này mà đấy đây tay cửa đây keo chỉ đây không mất một phân nào không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá đấy và bây giờ tôi truyền tải đến tiếp cho quý khách đó chính là cái cốp điện nha quý vị nha cốp sau là cốp điện luôn và chúng tôi giới thiệu cho quý khách tiếp cái cốp sau đây cốp sau đây keo chỉ đây quý vị Đấy, tán của nhà sản xuất đây này. keo chỉ đây này không mất một phân keo sợi chỉ đây các lỗ của nó đây tròn xe đây này quý vị nhé Đấy, keo chỉ này keo chỉ zin của nhà sản xuất nhé quý vị nhá đấy không bao giờ không mất một phân lòng của nó vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị rất là đẹp luôn Đấy, đến cái khoang lốp đây Chúng ta nhìn thấy tôn của nó còn sáng như thế này cơ mà quý vị Vẫn còn các cái, cái miếng nỉ lót cách âm này Rất là đẹp Đấy, Quay ở chỗ nào tôi quay hết cho quý khách hàng xem luôn Và bây giờ là đến cái phần linh hồn của chiếc xe này Đó chính là phần động cơ Quý vị nhá Đấy Rồi chúng ta nhìn cái vô lăng này chúng ta biết luôn Ta bì Đấy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 Đấy, đồng hồ tua máy của nó chỉ nằm trong vòng 8 đến 900 vòng trên một phút thôi một mức độ quá đạt chuẩn luôn quý vị nhá đấy tắp lô này, tắp đi cửa này. còn sáng như mới thế này các cái uh, tay cửa kia đây kể cả bên lái này anh vậy sáng trưng luôn quý vị nhá đấy. và giờ tôi đi vào phần động cơ máy thì đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đứng gần còn không nghe thấy tiếng máy nổ luôn quý vị đây máy đang nổ quý vị nhá máy này chúng tôi chưa rửa đâu đấy có nổ im phắc không một tiếng động quý vị nhá và không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị đây răng của nó đây các cái lỗ bấm đây tem của nhà sản xuất đây lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây quý vị đây các lỗ bấm đây hai bên má của nó đây tinh tán đây quý vị đấy rồi là keo chỉ của cabo đây đây chúng ta nhìn đây này cái con ốc này nó còn vuông đét đinh tán của nhà sản xuất này. đấy, đấy tròn xe này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 đủ bản full option Và với cái mẫu sản phẩm này chúng tôi đang giao bán với giá là 158 triệu đồng Chỉ nhỉnh hơn một con xe SH một chút thôi Đấy, đã bao gồm cả rút hồ sơ quý vị nhé và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa Đấy, còn bây giờ Trước khi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây thì một lần nữa tôi lại lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này quý vị nhá. Tôi lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này thật kỹ Đây tôi lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này thật kỹ Và một chút cái nội thất bên trong của chiếc xe này Sau đó tôi kết thúc video giới thiệu xe này đây quý vị nhá Đây chúng ta thấy thân vỏ của nó còn căng đét luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít nhiều đâu Thân vỏ còn rất là căng luôn Nội thất thì mới tươi quý vị Đây nội thất bên trong đây, Chúng ta thấy đây tablo của nó đây đấy vô lăng thì sân sùi luôn hàng ghế thứ nhất đây cái tắp đi cửa đây quý vị keo chỉ của cánh trước bên phụ đây đấy đây hàng ghế thứ hai đây không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu. đây và cái tắp đi cửa sau bên phụ đây quý vị các cái tay cửa này chúng ta nhìn thấy vẫn còn sần nguyên nhựa phía dưới đây như mới quý vị nhá đây cánh lái đây quý vị đấy chúng ta nhìn cái cái, cái chụp phím bấm lên zoom kính nó còn tươi sáng mới như thế này nhựa của nó đây đấy kể cả phần nhựa phía dưới đây đây sáng trưng luôn quý vị nhá đây máy đang nổ quý vị nhá đứng gần không nghe tiếng máy nổ luôn cái tắp bị cửa sau đây cái lái đây các cái tay cửa đây chúng ta thấy sần nguyên luôn và còn rất là dày đấy cái tắp bị cửa đây hàng ghế thứ hai đây còn khá sáng vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã giới thiệu xong cho quý khách hàng đó là chiếc xe Ford Laser